Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là Lê Thị Minh Trúc, phát danh Tín Hiếu, Nay con nghe Đức Phật Tiên Thiết trong Kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng.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 Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y, cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hậu cho con cùng hết thảy muôn lời đều được an lạc mọi việc như ý trí huệ mở mang mọi nghiệp chướng hãy đều tiêu trừ mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề nam mô địa nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát Văn Chỉ Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Bạch cùng Đức Phật Rình Bạch Thế Tôn quan niên xuyên oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ cửa nước như lai thời chẳng cơ thể biến hóa ra như thế được nay con lại được như lai phó chúc từ nay đến khi ngày a dật ba thành phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát sinh quan Bạch Đức Thế Tôn sinh Đức Thế Tôn chơi la bây giờ Đức Phật bảo thời địa tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được chạy thoát tánh thức của nó không định hệ quen làm giữ thời kết thành nghiệp báo giữ còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành làm lành cùng lành giữ thì theo cảnh nhưng mà sanh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng nữa mê lầm chướng nặng trễ đến kiếp sâu nhiều như vi trần ví như lời cá bơi lội trong núi theo dòng nước chảy thật hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó đời trước ông trước đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp pháp thể rộng lớn độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ thời ta cần lo gì định từ tại vương bạch hỏi khi đức phật dạy lời như thế xong trong Pháp hội có vị Đại Bồ Tát hiện là định tự tại vương gia Bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã thể đã phát thể nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ăn cần Ngợi khen như thế cuối mong Đức Thế Tôn được nói cho Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài định Từ Tại Vương Bồ Tát lóng nghe lóng nghe phải kêu suy xét đó ta sẽ vì ông mà dạy về dỗ ràng ông luôn được lăn cản vô lượng vô số na do tha bách khả thuy kiếp về thời trước lúc đó coi đức phật ra đời hiệu là như khi chia thành tuổi như lai ưng cung chân điện chi minh hạnh túc Hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn được Phật đó thọ sống muôn kiếp khi ngài trên xuất gia Thời ngày làm vua một nước nhỏ khi các bạn cùng với vua nước lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh lần làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương triệt để giác diệu dân chung ai một ông phát miệng. Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chung ấy làm cho điều được giải thoát không cần thừa một ông phá nguyện như tôi trận trước đời những kẻ tội khổ làm cha đều đàn a vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần đức phật bảo ngài định tự tại vương bồ tát rằng ông vua phá nguyện sớm thành phật đó chính là đức nhất thiên chi thành tựu như lai còn ông vua phá nguyện độ chưa hết nguyện chúng sanh tội khổ thời trước nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát Đăng Vị, Quan một cư hệ lại vô lượng vô số kiếp về thở qua vì thở trước có Đức Phật giao đời hiệu là Liên Hoa Ngục Như Lai Đức Phật đo thọ 40 kiếp trong thời mạt Pháp có một vị La Hán Phương Đức cư độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người La Hán gặp một người nữ tên là quan Ngục nàng này xong sửa đồ ăn cung dường La Hán thợ La Hán thợ cung rồi hỏi nàng muốn những gì quan Ngục thấy rằng ngày thân mẫu tới mất nơi làm việc khơi thiện để nhờ đó mà cứu với thân mẫu tới chẳng trở thân mẫu tôi thả sanh vào đường nào La Hán nghe nói cảm thương liền nhập định quan sát thì thấy hàng mẹ của quan ngục đổ vào chốn địa ngục với khổ sở. ra Hán hỏi quan ngục rằng thân mộng thì lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đổ vào chốn địa ngục với khổ sở như thế quan ngục thưa rằng ngày còn sống thân mộ tu chỉ ưa ăn thịt lời ca trịnh phần nhiều là hay ăn cá câu lời trịnh con hời chi hợt nấu ra hầu mà ăn cho thỏa mãn nếu tính đêm cho cá trịnh của người đã ăn thầy đến thân mình muốn chi, không dạ thương sao chị vậy phải làm cách nào để cứu thân mẫu cho nên hàng sao thương bèn dạy phương trước ngày khuyên qua ngục thần ngươi phải nên lòng thành kính đem lòng chi thành và niệm đức thanh tịnh liên hoa luật như lai và bệ đáp thành tượng đức về thời kẻ cần cùng người mắt đều được phước lợi quan ngục nghe xong liền xuất tiền của hòa tượng phật mà thờ cúng là đại đăng lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng phật nên đã làm thiên lao thấy thân của đức phật sắp về sáng chói như hồng núi trong như đức phật phong ánh sáng mà bảo quan ngục dần chẳng bao lâu than vỡ như xẻ thạch sang vào trong nhà của ngươi khi vừa biết đôi lạnh thầy liền biết nói sau đó đưa từ gái trong nhà sang một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói chè đau buồn khóc mà nói với quan một hàng nghiệp như trong vòng sanh tử phải tự thẳng lấy quả báo tôi là mẹ của người lâu nay ở chung với tăng thì khi vĩnh biệt người tôi phải đòi vào đại địa ngục nhờ phước lực của người Nên nay được thọ sang làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn người Năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở Nghe đứa trẻ nói qua một biết chắc là mẹ mình là nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã làm nạn của tôi thật phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiệp chứ mà bị đọa vào địa ngục như thế Đức trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sanh vật về chê ba mắng giết mà thọ báo khổ nếu không nhờ phước đức của người có nạn cho cơ thể kế theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ vân ngục hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao Đứa trẻ đang làm những việc tội khổ nói ra càng bác nhẫn dầu đến trong nghìn đông cũng không vượt hết được. Văn một nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rừng. Nguyện cho thăng mẫu tôi khỏi hạn địa ngục khi mạng 13 tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa xin chư Phật cho người không nguyên soi chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện trọng lớn như vậy như tham lỗi khơi khởi hẳn chốn tham đồ và hàng hà tiền cùng thân gái cùng kiếp không còn họ những quả bao sâu đó nữa tôi đôi trước tượng của đức thanh tịnh liên hoa mục như lai mà phát lời nguyện rồi từ ngày nay nhận về sau đền trong nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo quân nguyện cứu với chúng đó làm cho tất cả đều ra tội cho ác đạo địa ngục sắp sanh và ngạ quỷ vô lăng những kẻ mắc phải tội bao nhiêu thế lành tội cả rồi vậy sao tương mai thành bậc chánh giác quân nguyện pháp nguyện đó xong nguyện nghe tiếng của đức phật thanh tịnh liên hoa một như thì trường này có một nhà nước sẽ có lòng từ lòng từ nào mà phát ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm ta quan sát thấy nhẹ nhàng như lúc mạng 13 tuổi khi bộ báo thân này sẽ thái sanh làm người phạm trí sống lâu trăm tuổi sau đó bạn sanh về cõi nước vui u sống lâu đêm số không thể tin kể sau đó sẽ thành phật độ nhiều hạnh phúc hạng người trời số đông như xuân ca sông hành đức phật bảo hệ dùng từ tại vương bồ tát tràng vị la hán phương lành tu Độ quan một thời đó đây chính là vô tận như Bồ Tát thân mẫu của quan ngục là ngày giải thoát Bồ Tát Còn quan ngục thời là ngày địa tạng Bồ Tát đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa vì trước ngày có lòng từ mãn phát ra hạnh thề xa xưa lời thề nguyện độ khắp chúng sanh như thế trong đời sao như cõi chúng sanh không làm lành mà làm ác những đến kẻ chẳng kiếm được nhân quả kẻ tài dân vọng ngữ kẻ lượng thiệt ác khẩu kẻ hủy bán đại thừa dụng chúng sanh có tội nghiệm như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo nếu gặp được hàng hiện thi thức nguyên quy y với Hải Địa Tạng Bồ Tát truyền trong thể khởi mong có những chúng sanh đơn liền đẳng thoát khởi bao khổ nơi ba ác đạo nên người nào có thể vi kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khai cường dân cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ trong bảo thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng sự hưởng thọ sự vui thắng diệu hợp lúc phước trời hay sinh xuống chúng nhân dân vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nhìn kiếp là nhớ được cội nền nhân quả trong các đời trước của mình này định tự tại vương ngài địa tạng bồ tát có sức khai thẳng rất lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế các ông những bậc bồ tát phải ghi nhớ kinh mạng họ tuyên truyền buôn bố luôn luôn rộng ra ngày định từ tại gương bạch đức phật mình bạch đức thế tôn xin phật cho lâu mình luôn ích đại bồ tát chúng con đều có thể luôn ai thần của phật mà thiên lưu rộng kinh này nơi cõi nhân phù đề để cho lợi ích chúng sanh ngày định tự tại vương bồ tát phật vơi đức phật xong biển cung kính chắp tay lễ phật mà lui ra tứ thiên vương hội phật Bây giờ bốn hoa thiên hương đồng từ chỗ này đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng đức Phật hàng bạch đức thế tôn ngài địa tạm đồ tát từ kiếp lâu xa. Nhãn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết ngày lại còn phải phát trời nguyện rộng lớn nữa cũng mong được thế tôn dạy cho chúng con dõi đức Phật bảo môn vị thiên hương rằng hay thay hay thay nay vì muốn được lợi ích cho chúng sanh vì các ông cường chúng thiên nha ở hiện tại và vị lai mà nói những sự vô tiện của ngài địa tạng bồ tát ở trong Đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này vì lòng từ mạng số thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Quán long thiên vương bạch trường văn bạch đức thế tôn chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hoa đức Phật đạo bù môn nhưng lan truyền từ kiếp ra xa những đêm ngày nay ngày địa tạm bồ tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mạng nguyện ngày thương số chúng sanh mát tội khổ đời này lời quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây gây mãi không dứt vì lệ đối nên ngày lại phải ra lời chọn nguyện địa tạm bồ tát ở trong cõi diêm phù đầy nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hoa chúng sanh này bốn mong thiên vương ngày địa tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại rồi sanh vật thời ngày dạy dỗ quả báo vì ưu vị đời trước mà phải bị chết yểu nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày dạy dỗ quả báo nhiều con khổ sở nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày dạy dỗ quả báo làm xin xa sẽ bù câu yêu ơi nếu gặp kẻ nói lời thâu ác thời ngày dạy dỗ quả báo biến thuộc cùng chúng nhau nếu gặp kẻ hay khinh chê thời ngày dạy dỗ quả báo không lửa hiện lệ Nếu gặp kẻ nóng giận thời ngày thì dỗ quả báo thân hình sâu xí tàn tật Nếu gặp kẻ bọn xẻn thời ngày dạy dỗ quả báo cường vương không được tội nguyện Nếu gặp kẻ muốn lung săn bắn thời ngày dạy dỗ quả báo kinh hãi nhưng cuồng mất mạng nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời ngày dạy dỗ quả báo trời đất chu lục nếu gặp kẻ đốt núi rừng Cây cỏ thời ngày dậy rồi vỡ bao cùng mây đang chết nếu gặp cha gã mẹ gã ăn ở độc ác Thời ngày dậy rồi vỡ bao thái xanh trở lại hiện đời bị rơi vượt nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim Lao thời ngày dậy rồi vỡ bao cốt nhục chia lìa nếu gặp kẻ hỷ bán tam bảo Thời ngày dậy rồi vỡ bao đi biết căn ngọn nếu gặp trẻ kẻ khinh che giáo pháp Thời ngày dạy dỗ quả báo ở mãi trong ác đạo nếu gặp kẻ làm phá của thiền chủ thời ngày dạy dỗ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vua bán tăng già thời ngày dạy dỗ quả báo ở mãi trong rồi sắp sanh nếu gặp kẻ dùng nước xoa hai lưỡi Chăm chờ giết hại sinh vật thời ngày dạy dỗ vỡ ba phải hồi thường mạng lẫn nhau Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thời ngày dạy dỗ vỡ báo cầm thú đối khác Nếu gặp kẻ phú phi phá tổng của cải một cách phi ly thời ngày dạy dỗ vỡ báo tiêu dùng vũ thuộc nếu gặp kẻ thao ta kiên mạng công cao thời ngày dạy dỗ quả bao hẹn hạ bị người sai khiến nếu gặp kẻ đông thọc gây gỗ Thời ngày chạy rửa quả báo không lưỡi hai chân lưỡi nếu gặp kẻ thà kiến mê tin thời ngày chạy rửa quả báo thở xong vào trong hẻo lánh những chúng sinh trong cõi nhân phù đề từ nay thân khẩu y tạo ác kết quả trong những môn sự bao ứng như thế nay thì nói sơ lược đó là những nghiệp cảm giác khác của chúng sanh trong chúng nhân phù đề như thế địa tạng bồ tát dùng trong nghìn Ngôn chưa để giao hoa đó những chúng sanh ấy phải chịu lấy các quả báo như thế Sau lại nợ vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ Người cùng bảo trợ cõi nói chế để những nghiệp chướng đó nó làm ra hoặc chúng sanh Bồn ngon thiên vương nghe xong rơi lệ than đại cho rơi lệ Phật mà rơi ra ha ha ha，满心我的梭哈。